duyên nào mang em đến đây để cha con anh em bạn bè không dám gần bên nhau nhân duyên nào mang em đến đây để nhà nhà hoang mang người người lo lắng thế giới ngập tràn đau thương bè không dám gần bên nhau nhân duyên nào mang em đến đây để nhà nhà hoang mang đến đây để cha con anh em bạn bè không dám gần bên nhau nhân duyên nào mang em đến đây để nhà nhà hoang mang người người lo lắng thế giới ngập tràn đau thương trăng nhân duyên nào